người đời nói đúng khi xa mặn thì tình xa tiếng em đi em quay lưng không từ giá đàn chân lên đất tay đô em mang hùng mơ của ngày thơ còn đâu đây hơi tấm thân em tôi ngóng ngàng hoàng hoa trong gió anh thương nhau mang theo nơi đây lưu tình vươn trên bóng trăng treo áo trăng tình có em xa rời chỉ mỗi riêng tôi không nên lời tôi biết là sẽ cùng gặp nhưng liệu em còn là em không nhìn hoa cài tóc mà em để lại để tôi ngày chờ và đêm mong tôi vẫn bước đi bên hành lang cũ dù cho trời nắng hay mưa mối tơ tình đức bởi trong người chính tự hỏi đủ lắm hay chưa nhà kế bên hàng chẳng ghé thăm mẹ thường hối thôi sao nằm mãi biển tâm ngồi kế bên hàng nguyệt đến ngàn câu vậy mà đang cho nhau cũng khó em tôi còn đâu người đời nói đúng thế